Cô chào các em Hôm nay các em học bài luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể ai là gì tiếp theo của tuần 24 Bây giờ cô và các em cùng tìm hiểu của bài học này nhé Hôm nay chúng ta đi vào phần luyện tập của bài 1 Tìm câu kể ai là gì Trong những câu thơ sau Xác định vị ngữ của những câu tìm được. Với bài tập này, trước hết, các em hãy tìm câu kể ai là gì. Trong các câu thơ, và các em chú ý những câu có từ là ở giữa dòng thơ. Sau đó xác định vị ngữ của từng câu vừa tìm được. Sau khi các em làm xong bài 1, chúng ta sẽ qua bài 2. Bài 2 Nói từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu kể ai là gì. Với bài tập này các em sẽ ghép lần lượt những từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B nếu tạo ra câu kể ai là gì có nội dung thích hợp là đúng. Các em suy nghĩ và làm bài nhé. Sau khi các em làm xong bài 2, chúng ta sẽ qua bài tập số 3. Bài 3. Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt câu kể ai là gì. Ở bài tập số 3 này chỉ có bộ phận vị ngữ. Ở câu A, câu B, câu C và câu D đều có bộ phận vị ngữ. Thiếu bộ phận chủ ngữ, các em hãy dùng những từ ngữ thích hợp để tạo thành câu kể ai là gì. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em làm câu A Câu A chấm chấm chấm là một thành phố lớn Từ ngữ cô cần điền là Cần Thơ là một thành phố lớn Có thể các em điền từ khác Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn Tiếp theo cô B Chấm chấm chấm là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ. Từ ngữ cô cần điền là Bắc Ninh. Tiếp theo câu C, chấm chấm chấm là nhà thơ. Từ ngữ cô cần điền là Đỗ Trung Quân hoặc là Huy Cận là nhà thơ câu C, câu D chấm chấm chấm là nhà thơ lớn của Việt Nam từ ngữ cô gần liền là Nguyễn Du hoặc Tuấn Hữu Nguyễn Du và Tố Hữu là nhà thơ lớn của Việt Nam Bây giờ các em lấy vở ra và làm cho cô bài 1, bài 2 vào vở nhé. Cô chúc các em học tốt. Cô chào các em.